trăm lần vọng qua núi đang tình tăng với hà tình giữa miền trung mây suối lại mối duyên thầm Chứ là thiên binh nàng là giỏi tiên cầm Nhưng mà chốn thiên linh cũng dành cho lối duyên ngầm Nàng là lương y chữa lành bệnh tương tư Ta mất cả lương chi khi gần nàng nó nương tử chẳng dấu gì ta đã biết cái tâm thư Kể về một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử Bước lên giang sơn và ta ví như họa Ta đổi lấy nụ cười nàng cứ tựa như hoa Mình ta nhói tim nàng có phải cái châm lạ Từ ta sáng người xa lại tự giúp ta bỏ cả tâm tà Tại sao ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân Ta quyết chiến thiên địa nếu duyên này ai ngăn không đồng đinh ta không là giai tân kết đối sinh ra hài tử đặt tên là khai sầu để gặp người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian nơi rừng sâu trong thiên mộng lục tình mai khiến ta vương tình ngạt hơi thế thái nhân gian luôn